Có người nói tất cả vận mệnh của con người đều là nhân quả Người sống trên đời thật ra là một cuộc tu hành Hôm nay trồng nhân gì, ngày mai sẽ thu được quả đó Thiện chí giúp người liền thu hoạch thiện ý Hành ác với người khác liền bị người ta lấy ác đối đãi Người sống trên đời, tốt xấu, gặp được ai, rồi mất ai, đó đều là nhân quả nợ cuối cùng phải trả Có câu chuyện kể rằng Thời cổ có hai thư sinh Ngày giờ sinh tháng đẻ giống nhau Hơn nữa trong cùng một năm đều được trao chức quan Một người đảm nhiệm giáo sư Hoàng Châu Người kia đảm nhiệm giáo sư Ngạc Châu Về sau, giáo sư Hoàng Châu qua đời Giáo sư Ngạc Châu biết chuyện Dự cảm mình cũng không còn sống bao lâu nữa Thế là dự dàng phó thác hậu sự nhưng mấy ngày trôi qua, mọi việc vẫn diễn ra như thường Thế là ông quyết định đến Hoàng Châu phúng giếng bạn cũ Thuận tiện tìm hiểu nguyên nhân Đến Hoàng Châu, ông nói với Linh Dị người bạn cũ Ông và tôi cùng ngày giờ sinh tháng đẻ Dần mệnh cũng có thể nói là không có sai biệt Vậy vì sao ông lại đi trước tôi? Nếu ông dưới suối vàng có biết Mong rằng nhập mộng giải đáp Đêm ấy giáo sư Hoàng Châu quả nhiên nhập mộng nói Tôi xuất thân phú quý, cả đời xa xỉ, phúc lộc sớm đã hao hết sạch, cho nên chết sớm Còn ông xuất sinh bần hàn, ngày thường bớt ăn bớt mặc, đến nay phúc lộc còn chưa dùng hết, cho nên trường thọ Giáo sư Ngạc Châu bừng tỉnh ngộ, từ đó về sau ông càng thêm nghiêm khắc với bản thân hơn, làm quan đến chức quận thú. Thế sự có luân hồi, thiên lý có tuần hoàn, vận mệnh có định số. Cả đời này có thể hưởng vinh hoa, vì thực từ nơi sâu xa chính là như vậy dùng một ly sẽ thiếu nợ một ly. Trẻ trung không cố gắng, về già chỉ bi thương, lúc tuổi còn trẻ tham lam hưởng lạc, lúc tuổi già sẽ giật gấu giá dai. Nợ cuối cùng phải trả, ai cũng chạy không thoát. Chỉ có cả đời cần cù, mới có thể cả đời trôi chảy nỗ lực cuối cùng sẽ có thu hoạch vào thời nhà tấn xa giận từ nhỏ hiếu học chăm chỉ không biết mỏi mệt nhưng gia cảnh nghèo khó trong nhà vì để duy trì cái ăn cái mặc không có tiền dư thừa mua đèn dầu cho cậu ban đêm đọc sách vì thế cậu chỉ có thể lợi dụng ban ngày để đọc sách một buổi tối mùa hè cậu đang đọc thuộc một bài văn trong sân bỗng nhiên nhìn thấy rất nhiều đom đóm bay lượn trên không trung từng điểm sáng lóe lên trong bóng tối có vẻ hơi lóa mắt cậu bèn nghĩ nếu như cho rất nhiều đom đóm tập trung vào một chỗ chẳng phải sẽ trở thành một chiếc đèn sao thế là cậu tìm một cái túi lụa trắng bắt mấy chục con đom đóm bỏ vào buộc miệng túi lại rồi treo lên mặc dù không thể nào hoàn toàn sáng tỏ nhưng cũng có thể miễn cưỡng dùng để đọc sách từ đó chỉ cần có đom đóm cậu liền đi bắt làm đèn dùng bởi vì cậu chăm chỉ đọc sách cuối cùng xa giận cũng có thành tựu làm quan đến thượng thư bộ lại đây chính là điển cố câu thành ngữ tôn khang ánh tuyết xa giận tụ quỳnh tôn khang đọc sách bằng ánh tuyết xa giận đọc sách bằng đèn đom đóm. có thể thấy rằng một phần cày cấy một phần thu hoạch chỉ có chăm chỉ bước đi đến ngày về đích không có an nhàn ngồi chờ đợi phút giây huy hoàng cuộc sống giống như là một cuộc giao dịch cố gắng bỏ ra nhiều ít bao nhiêu sẽ có được giá trị bấy nhiêu nỗ lực và thu hoạch vui buồn tương quan gieo hạt và thành quả thường thành có quan hệ trực tiếp càng minh chứng thế gian có nhân quả đây là phương thức đơn giản nhất Càng lúc gặp phải sự tình không như ý muốn Càng phải tin tưởng rằng cuộc sống đều có nhân quả Có nỗ lực thì nhất định sẽ có thu hoạch Bạn sẽ có phần thưởng xứng đáng nếu bạn cho đi Cuộc sống càng gian nan Càng phải trân quý mỗi giây mỗi phút Nghiêm túc cố gắng Mới có thể không phụ đời này Tốt hay xấu Đều có nhân quả Nếu bạn gieo xuống hạt giống thiện lương Mùa thu sẽ thu được phúc báo nếu bạn có được sức mạnh quan thứ người khác, tương lai nhất định sẽ thu hoạch may mắn. Có câu chuyện kể rằng Trước đây có một vị thư sinh cùng người hôn thê hẹn ước vào một ngày nào đó sẽ kết hôn. Nhưng đến ngày đó, vị hôn thê lại gả cho người khác. Thư sinh gặp phải cảnh này, bị bệnh không dậy nổi. Người nhà dùng hết cách nhưng vẫn đều bất lực, nhìn chàng chỉ còn thoi thóp. Lúc này, có một vị tăng nhân dân du ghé qua, biết được sự tình, quyết định điểm hóa cho thư sinh. Tăng nhân đến trước giường của anh, từ trong ngực áo lấy ra một chiếc gương bảo thư sinh nhìn. Thư sinh nhìn vào gương, thấy biển rộng mênh mông, một người phụ nữ đã chết nằm trên bãi biển. Lúc đó, có một người đi ngang qua, nhìn một chút, lắc đầu, bỏ đi lại một người nữa đi ngang qua cởi áo khoác đắp lên người phụ nữ lại một người thứ ba đi ngang qua anh ta đào một cái hố cẩn thận chôn cất người phụ nữ nhìn thấy cảnh này dì thư sinh vẫn không hiểu rõ ràng cho lắm tăng nhân giải thích nói người phụ nữ đã chết trên bờ biển kia chính là dì hôn thê của anh trong kiếp trước anh là người thứ hai đi ngang qua đã từng đắp cho cô ấy một chiếc áo Cô ấy kiếp này cùng anh mến nhau Chỉ để trả lại cho anh một cái tình Nhưng cuối cùng người mà cô ấy phải báo đáp cả đời Chính là người cuối cùng đã chôn cất cô ấy Cũng chính là người chồng hiện tại của cô ấy Người thư sinh chợt bừng tỉnh ngộ Từ trên giường ngồi dậy Dần dần khỏi bệnh Đức Phật nói rằng Hết thảy mọi thứ trên thế gian đều là nhân quả tuần hoàn trong số mệnh bạn vốn có được thứ gì thì sẽ có, không phải cưỡng cầu Cả đời này, bạn gặp phải người nào, đạt được điều, thiếu nợ gì, đều là là nhân quả Không có yêu vô duyên vô cớ, cũng sẽ không có hận vô cớ vô duyên Cái gì của bạn thì cuối cùng sẽ là của bạn Không phải của bạn thì dẫu đi tranh đoạt thế nào cũng chỉ là công giả tràng Khác chi lấy vỏ trúc mà mốt nước quãng đời còn lại hãy thiện chí giúp người tích đức hành thiện không bằng báo đáp mong rằng mọi cố gắng của bạn sẽ được đền đáp mọi nỗ lực của bạn đều có thu hoạch mong bạn tin tưởng nhân quả có định số điều gì đến thì sẽ đến điều gì nên đi thì đừng lưu giữ cứ để thuận theo tự nhiên cuộc đời dù buồn hay vui dù là biển xanh hay là nương dâu Mong bạn hãy dụng tâm sống tốt cuộc sống của chính mình. Tiếp theo, tâm linh cuộc sống xin gửi đến bạn câu chuyện Nhân quả là quy luật bất biến của vũ trụ Người tử tế thì lo gì thiệt thòi Bất kể địa vị cao thấp như thế nào Thì người hàm chứa thiện lương trong tâm Là người có tu dưỡng ở cảnh giới cao nhất Thiện lương như hạt giống đâm rễ tại nhân gian dù tồn tại ở đâu cũng có thể xua tan giá lạnh cuốn bay mây mù hễ gặp nhau là con người ta sẽ trở nên gần gũi và hòa ái với nhau ai đó sẽ nói với bạn người quá lương thiện dễ bị bắt nạt người thiện lương thường phải chịu thiệt thật ra nhân sinh là một chặng đường rất dài làm một người thiện lương có thể nhất thời phải chịu thiệt nhưng bất quá cũng chỉ là một đoạn đường ngắn trên con đường nhân sinh trong chu dịch có nói rằng Tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh Nhà tích thiện, ác phúc có dư Tấm lòng thiện lương của bạn, người không biết Nhưng trời biết, cuối cùng sẽ biến thành một bất ngờ tốt đẹp Và vận may trong phần đường còn lại của cuộc đời Kỳ thực, người thiện lương hoàn toàn không bị thiệt Thiện lương là biết đồng cảm với người khác Từng có một câu chuyện như thế này trong một khách sạn, người quản lý tình cờ đẩy cửa một phòng VIP và phát hiện thấy những người phục vụ đang cùng nhau tụ tập ăn phần ăn còn lại trên bàn của khách. Người quản lý mở cửa bước vào khiến không khí lúc đó bỗng chốc trở nên hết sức khó xử. Các nhân viên không biết phải làm sao, chỉ biết đặt đũa xuống và nhìn nhau xấu hổ. Không ngờ lúc này người quản lý cầm lấy một đôi đũa nói mọi người bí mật ăn uống cái gì sao không gọi tôi Sau đó anh cùng mọi người ăn uống Bầu không khí căng thẳng lập tức trở nên thoải mái Mọi người lại bắt đầu nói cười vui vẻ Về sau có một lần người quản lý gặp phải một khách hàng khó tính bắt bí Một nhân viên đã cố gắng hết sức để giúp đỡ anh Người quản lý cảm thấy rất khó hiểu Tại sao anh lại giúp đỡ tôi nhiệt tình như vậy Nhân viên kia nói ra lý do và người quản lý chợt nhận ra Khi một người có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ cho thể diện của họ và xua tan sự xấu hổ của người khác một cách khéo léo đây chính là một loại tôn trọng và thiện lương đối với mọi người và loại thiện lương này cuối cùng sẽ được người khác ghi nhận và nó sẽ trở thành ánh sáng chiếu rọi chính bản thân mình thiện lương là sự tử tế giúp người cũng là giúp mình có một câu chuyện có thật như thế này Một phụ nữ làm việc trong một nhà máy chế biến thịt Một ngày nọ, khi cô hoàn thành công việc và vào kho lạnh để kiểm tra định kỳ thì điều không may đã xảy ra Cánh cửa không may bị đóng lại và cô bị khóa bên trong Không ai phát hiện ra sự biến mất của cô ấy Mặc dù cô đánh và la hét bên trong nhưng không ai nghe thấy tiếng cô ấy khóc Vừa tan giờ làm, hầu hết mọi người đều nghỉ tay về nhà nhà xưởng nhanh chóng trở nên vắng tanh Không ai biết bên trong kho lạnh đã xảy ra chuyện gì 5 giờ sau, khi cô đang cần kề cái chết Thì cửa kho lạnh được nhân viên bảo vệ mở ra Cứu cô một cách thần kỳ Sau đó, chị hỏi nhân viên bảo vệ sao lại mở cửa kho lạnh Đây không phải việc của ông Ông trả lời rằng Tôi đã làm việc trong nhà máy này 35 năm mỗi ngày có hàng trăm người ra vào nhưng chỉ có cô là người duy nhất nói lời chào tôi vào buổi sáng và tạm biệt tôi khi tối về Nhiều người coi tôi như một người vô hình vậy Sáng nay cô chúc tôi buổi sáng tốt lành Nhưng khi tan làm không thấy cô tạm biệt tôi Nên tôi đoán là chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra với cô Mỗi ngày tôi đều mong nghe lời xin chào và tạm biệt của cô Vì lời thăm hỏi của cô luôn nhắc nhở tôi rằng tôi cũng là một người được tôn trọng bạn sẽ không ngờ rằng sự tử tế trong vô thức của bạn lại có ý nghĩa như thế nào đối với người khác bạn thậm chí không biết rằng chính lòng tốt trắc ẩn đó lại cứu giúp chính mình vào thời điểm quan trọng tất cả những điều may mắn trên thế gian đều là phúc báo mà bạn đã tích lũy trong một thời gian dài nếu bạn thiện lương vận mệnh sẽ tự giải trừ lo âu và tai nạn cho bạn nếu bạn thiện lương, tự nhiên sẽ cảm thấy mưa thuận gió hòa Những người thiện lương sẽ không thiệt thòi Mà ngược lại nhất định sẽ có nhiều người yêu quý bạn hơn Thiện lương là một loại từ bi độ kỹ độ nhân Có lần tôi xem một bộ phim công ích của Thái Lan Ông lão 82 tuổi làm nghề nhặt rác hàng ngày đẩy chiếc xe đẩy cũ Lục lọi tìm rác ở gần trạm thu gom rác là một người ở dưới đáy của xã hội này đi đến đâu ông cũng không được người ta quan nghênh thậm chí bị xua đuổi nhưng ông có một trái tim nhân hậu thấy người xuất gia đi hóa duyên ông sẽ dốc hết sức mình để bố thí thấy bé gái không có tiền mua kem hộp ông liền nhét vào tay bé gái một đồng xu mà ông luôn đi khập khiễng một bên chân của ông là chân giả vì bị mài mòn nghiêm trọng nên cần phải thay các chân khác. Ông đã nộp đơn xin các tổ chức xã hội để được làm một chiếc chân giả mới, nhưng đơn xin luôn bị xếp vào trong đống hồ sơ, người ta chỉ cấp cho ông vài viên thuốc giảm đau. Một ngày nọ, khi ông đang đi khập khiển trên đường, thì bị một tên trộm lao tới đụng ngã xuống đất, chân giả của ông cũng bị văng ra xa. Chiếc túi bị đánh cắp rơi xuống xe, ông Túng chặt túi, Mặc cho tên trộm đấm đá thế nào cũng không buông Cảnh sát phía sau sắp đuổi kịp Nên tên trộm đành bó tay Cô bé đó đã trông thấy cảnh tượng này Đến khi người bị mất đồ đuổi kịp Tưởng nhầm ông là kẻ trộm nên đã gọi cảnh sát bắt giữ ông tại chỗ Khi tin tức ông bị báo xuất hiện trên TV Cô bé xem được tin tức Cô bé đã dùng đồng tiền mà ông cho cô mua kem để gọi điện tới đồn cảnh sát Cung cấp lời khai của chính mình trả lại sự trong sạch cho ông Người hiểu lầm ông đã đích thân đến tận nơi thăm hỏi ông Các tổ chức từ thiện đã tặng chân giả cho ông Những việc làm của ông được truyền miệng Mọi người cảm động trước tấm lòng nhân hậu ấy Khi sự lãnh đạm và phòng bị ban đầu giữa người với người được gạt bỏ Thì mọi người trở nên bao dung và thấu hiểu lẫn nhau Hành vi của ông lão dường như chỉ là một điểm sáng mà nguyên nhân căn bản là sự lãnh đạm giữa người với người được quá giải và bắt đầu trở nên thiện ý với nhau. Bất kể địa vị cao thấp như thế nào thì người hàm chứa thiện lương trong tâm là người có tu dưỡng ở cảnh giới cao nhất. Thiện lương như hạt giống đâm rễ tại nhân gian, dù tồn tại ở đâu cũng có thể xua tan giá lạnh, cuốn bay mây mù, hễ gặp nhau là con người ta sẽ trở nên gần gũi và hòa ái với nhau. Việc thiện nhỏ giúp ích cho chính mình, việc thiện lớn giúp ích cho người khác. Thiện lương là một loại từ bi độ mình độ người. Thế gian có nhân quả, dạng vật có luân hồi, quy luật của thế gian này là hành ác sẽ bị trừng phạt, hành thiện sẽ có phúc. Tấm lòng thiện lương của bạn, ông trời sẽ trả lại cho bạn gấp bội. Chỉ cần bạn thiện lương, trời xanh từ có an bài. Có một người bạn mở công ty làm ăn rất thuận buồm xuôi gió Có người hỏi anh bí quyết kinh doanh Anh hỏi lại người đó Lần gần đây nhất anh làm việc thiện là lúc nào? Người đó ấp úng trả lời không được Anh nói mỗi năm anh đều quyên góp vật tư cho dùng núi Người đó cảm thấy khó hiểu Điều này thì có liên quan gì đến việc kinh doanh công ty Anh ta nói trong những năm qua, công ty của tôi làm ăn rất thuận lợi, từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh. Tôi cảm thấy rằng tất cả điều này không thể tách rời khỏi mỗi từng thiện niệm, mỗi từng việc làm thiên của bản thân. Tôi làm được một chút việc tốt, không phải vì danh tiếng mà để bản thân thanh thản hơn. Lục tổ đàn kinh từng thuyết, hết thảy phúc lành đều không tách khỏi chữ tâm. Người xưa cũng nói rằng người hành thiện dù phút chưa tới, quả đã rời xa. Luật nhân quả là một hệ thống có sự phản hồi. Khi bạn mang thiện lương đến với người khác, cuối cùng bạn sẽ nhận được sự tử tế từ nơi khác một cách bất ngờ. Bạn có thiện niệm, trời đất thấu tỏ. Người thiện lương hoàn toàn không bị thiệt thòi. Vì sự thiện lương cũng tuân theo luật nhân quả như vậy. Nếu bạn muốn được yêu mến, trước hết bạn phải yêu mến người khác bạn muốn được người khác quan tâm thì trước hết phải quan tâm đến người khác bạn muốn người khác đối xử tốt với mình thì trước hết phải đối xử tốt với họ nếu bạn muốn nhận được những lời chúc phúc trước hết bạn phải thể hiện lòng tốt với người khác sự thông minh ở cấp độ cao nhất trên thế giới này là thiện lương những người thông minh hiểu rằng thiện lương mới mang lại lợi ích lớn nhất cho mình, có thể tích lũy may mắn không thể nào tưởng tượng được cho một người. Nếu gần đây bạn cảm thấy không may mắn, đừng ngại làm một vài việc thiện, rồi vận may của bạn cuối cùng sẽ từ trong thiện niệm của bạn mà dần dần cải biến. Quả thiện có thể đến muộn, nhưng không bao giờ vắng mặt.